Alo, à vâng, xin được mến chào cô chú, anh chàng và các bạn nhé Tiếp tục quay trở lại với kênh uh, sao tối xsmb 286 trong buổi chiều tối thứ ba ngày uh, à, 31 tháng 8, ngày cuối cùng uh, tháng 8 rồi, đúng anh chàng Bảng kết quả ngày hôm nay đã có cho vào tất cả anh chàng rồi, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì à, đề về cho chúng ta con số 20 Càng thì à, chúng ta có khoảng 6 và D.2.0 mọi người nhé còn vì bản thống kê lô tô ngày hôm nay thì anh chẳng có thể quan sát thấy đúng không ạ? Ngày hôm nay thì quay đầu các đều à, ở các đầu không có đầu câm mọi người nhé. Lô vì hai lô thì à, ngày hôm nay chúng ta có không có xuất hiện luôn mọi người nhé. À, không có xuất hiện cầu lô hai nhánh ngày hôm nay chủ yếu uh, tập trung ở đầu uh, à, 9 này, đầu 5 và đầu 3 nhìn hơn các đầu còn lại một chút ngoài chân đó Ngày nay thì không có lưu về hai giấy mọi người nhé Thì đối với video ngày hôm qua đúng không ạ? À, mình có chia sẻ cho mọi người theo uh, cầu gọi chạm 49 Thì uh, rất đáng tiếc Thì chạm 49 nó không về được cho ngày hôm nay mọi người nhé Chạm 49 thì uh, cầu ngày hôm qua mình chia sẻ khá là đẹp Nhưng uh, không về được cho mọi người chỉ à, duy nhất ăn được con lô bạch thủ đó là con lô 97 thôi đúng anh chàng này chạm đề 49 là cầu mình chia sẻ hôm qua đúng anh chàng à, ở trong đó thì bắt 04 và 09 để nó về 02 20 rất đáng tiếc đó chỉ duy nhất ăn được một lô à, 97 bạch thủ lô thôi ngày hôm nay à, cũng gặt hái được à, chút đỉnh nhá đó thì à, để tiếp tục cho ngày mai mình à, lại tiếp tục soi ra cây cầu đẹp muốn chia sẻ cho mọi người vào ngày mai theo cái chạm mà bốn năm mọi người nhé tiếp tục bắt lại chạm bốn năm cho mọi người theo à, đúng cái cầu mà mình chia sẻ ngày sau đây thì mọi người có thể à, tham khảo và để ý nhé ở đây thì à, chúng ta có cái bộ số đó là 58 này

à, ờ, 91 vì 89 ăn chạm 9 và ngày mai chạm 24 mọi người nhé đây chạm 24 thì à, mình sẽ à, bỏ loại chạm 2 bắt chạm 4 cho mọi người theo cái cầu này mọi người nhé đây đây là cái cầu cầu chạm 4 nó rõ ràng hơn và sắc hơn nét hơn mọi người nhé ở đây thì chúng ta có con số 5 này đúng không ạ mình à, sẽ à, cho to lên một chút mọi người có thể à, nhìn thấy rõ hơn nhé đây vị trí cầu như sau ở đây thì à, chúng ta lấy con số tâm càng từ ngày à, một đúng không ạ thứ ba này chúng ta có con số 5 này chúng ta có con số 6 7 8 và 4 mọi người nhé 7 8 và 4 ở đây thì à, chúng ta sẽ nối cầu như sau. Năm thì chúng ta 6 năm ăn được cây chậm năm, 6 chúng ta ăn cây chậm 6 về con số 66. 7 chúng ta ăn cây chậm 7 về đó là cây à, con đề 75. 8 chúng ta ăn chậm 8 về 81 và ngày mai thì chậm à, 4 mọi người nhé. Nếu ghép theo cây cầu này thì mọi người sẽ có được một cặp bạch thủ lô, một người à, xin lỗi một cặp bạch thủ đề cho ngày mai chơi ở đây thì mọi người có thể à, ý nhá con số 5 này con số 6 này con số 8 này à, xin lỗi con số 7 con số 8 và con số 4 ở đây mọi người nhá. tiếp đến thì chúng ta sẽ ghép như sau ở đây thì chúng ta có con số 6 này 6 5 và 1 Cầu sẽ ghép lại như sau 5 ghép lên 6 chúng ta ra đề 65 này 5, 6, 65 đúng không ạ? Một cặp song thủ đề nhé 6 ghép lên 6 thì chúng ta ra bạch thủ đề đó là con số ghép bằng 66 7 ghép lên 5 7 ghép 5 chúng ta ra con đề 75 của anh Trâm 8 ghép 1 thì chúng ta ra đề 81 này và ngày mai tập bầu này 4 ghép 3 chúng ta sẽ có con đề báo cho ngày mai đó là cặp đề 4334 mọi người nhé đề 3443 bạch thủ đề cho ngày mai đó thì ok cầu này chạm 4 mọi người nhé bạch thủ đề vào ngày mai sẽ là 3443 còn uh, về cái cầu này sẽ báo cho chúng ta cây trăm năm mọi người nhé. Chút nữa mình sẽ lên dàn đề cho mọi người. Này, đây là cây trăm uh, năm mọi người nhé. Ok. cái cầu như sau. Ở đây thì à, chúng ta có con số 8 này. Chúng ta có con số 8 này. Tiếp đến 1 Tiếp đến là con số 4 và cuối cùng là con số 5. 8, cái chậm 8 thì ra 89 này. 8 chấm 8 thì ra cái bằng 88 ăn chấm 8 này. 1 thì ra 41 ăn chấm 1. 4 ra 43 ăn chấm 4 và ngày mai thì à, chấm 5 đầu hoặc đuôi mọi người nhé. Đây là cái chân cầu chấm 5 còn à, cái cầu à, bạch thủ cũng như à, chạm 4 mình chia sẻ cho mọi người rồi thì sau đây thì lên dàn cho mọi người về cái chạm 4 năm và bắt lót thêm à, tổng không mọi người nhé đầu tiên là cặp 3443 này tiếp đến là 2442 thì có rồi đúng không ạ 2442 mặt 24 quân 2 này mặt uh, 34 quân 3 34 quân 3 tiếp đến chạm 4 thì chúng ta có 4554 4554 để vào ngày mai thì uh, mình không ưu tiên về uh, à, cái chạm kép mọi người nhé mình không bắt kép 44 và 99 vào trong này đó à, nó thêm những cái bộ như là Chặng năm thì chúng ta có Kép bằng 55 là 6556 Kép bằng 55 là 6556 này Chặng 5 à, 1551 Tiếp đến thì chúng ta có 7997 2852 Đây là những cặp mình lót thêm vào mọi người nhé và 37,3 nữa mọi người nhé đó là những con số mà mình chia sẻ trong vào ngày mai mọi người à, nếu hợp cầu anh em thì anh em vào tiền nhé còn à, anh em nào đang phân vân hoặc là đang còn à, muốn cho mình những cái sự chọn lựa à, nó chính xác hơn thì anh em cố gắng theo dõi những video tiếp theo mình sẽ à, bắt lên cái cầu kèo sắc nét nhất, chính xác nhất hoặc là đường cầu ăn thông để mọi người có thể tham khảo mọi người nhé. Cái sau đây thì à, mình sẽ chia sẻ cầu lô cho anh chị em. Cầu lô cho anh chị em vào ngày mai sẽ à, bắt cầu lô. Cầu lô ngay sau đây này, mọi người này. Mình cũng à, mới tìm ra được cầu lô này. Nói chung là cũng đẹp, muốn chia sẻ cho mọi người thôi anh em nào hợp cầu kèo thì anh em hà tiền không hợp cầu kèo thì anh em à, xem giao lưu văn nghệ nghệ thôi đừng quên để lại cho chúng tôi những lượt like những lượt chia sẻ khi theo dõi video này mọi người nhé đây một cái cầu mà, à, chúng tôi đánh giá cũng khá là cao cầu bắt đầu chạy từ ngày 28 mọi người nhé 28 một chán công ngắn cho mọi người ở đây thì chúng ta có con số đầu tiên đó là con số ở giải G2.1 lấy con số hàng đơn vị này. Chúng ta có con số 3 nhá. 3 ghép với con số giải 4.4 thì chúng ta sẽ lấy con à, hàng trăm sẽ là con số 5 3 ghép 5 thì chúng ta có bạch thủ lô 35 cho ngày hôm sau. Ở ngày hôm sau 35 về được một nháy nha. Ăn được một nháy 35 này. Chưa? Tiếp đến thì cầu này tiếp tục cho chúng ta đó là con số 8. Đúng không ạ? 8 và 5. Thì ở đây chúng ta có bạch thủ lô 85 cho ngày tiếp theo đó là ngày 30 mọi người nhé ngày 30 à, tháng 8 85 đổ về được một nháy này ăn được một lô nhá 85 này và câu này tiếp tục báo cho chúng ta đó là con số 5 ghép với con số 7 mọi người nhé chúng ta có bạch thủ lô 57 cho ngày tiếp theo đó là ngày hôm nay ngày 31 à, đúng không ạ thì à, con số 57 ăn được một lô nhá 57 ăn được một lô đây và ngày mai thì ở à, cầu này theo vị trí cầu này thì ở à, chỗ chúng ta con số 3 ghép với con số 4 bạch tổ lô vào ngày mai sẽ là con số 34 mọi người nhé 34 vào ngày mai 34 lót 16 ok Xiên uh, ờ, sẽ là cặp xiên 86 xiên 01 mọi người nhé 86 xin, xin lỗi 68 xiên 01 mọi người ạ 68 xiên 01 vào ngày mai đó là những gì mà mình uh, ờ, nói được và chia sẻ cho mọi người tham khảo vào ngày mai đó là ngày 1 à, tháng 9 chúc anh chị nào chúng ta sẽ may mắn và chiến thắng rực rỡ với những cầu lô của bài hình trần chơi mọi người nhé xin chào và hẹn gặp lại đừng quên để lại cho chúng tôi những lượt like những lượt chia sẻ khi theo dõi được video này mọi người nhé